đời sống này tốt đẹp hơn người ơi hãy nhớ ta làm những gì cùng đều biết được trời cao nhìn soi thấu nguồn cơn truyền trên thế gian được chót man thăng người sông thuyền để bên an, cuộc đời là bao chẳng chính lương tâm sống trong sạch chẳng giảng dối lộc lừa đời sống này tốt đẹp hơn người ơi hãy nhớ ta làm những gì cùng đều biến được trời cao nhìn soi thấu nguồn cơn miền trên thế gian được chót man thăng nữa bối mà tụi bay bắt nhạc này thì sao mà bối được nhạc hết muốn bối à cho mấy nhạc khác coi bà con ai đang muốn xem bói hãy gọi cho tôi tôi cam kết bói đúng một trăm phần trăm bói đây một quẻ một triệu hai xem hai quẻ tính hai triệu hai ta xem bói chuyên nghiệp bao tôi và xem tướng đi chỉ tay ai tên chữ y dài thì luôn gặp được điều may ai tên chữ bê bò người đó thích ăn bò kho con gái mong bự trang thế nào đẻ con cũng ngoan ai tướng đi hai hàng người đó thích ăn nhà hàng ai bị bỏng người đó rất mắt hơi tròn tròn nhìn người đò điêu nhó trong một què một chữ y dài thì luôn gặp được điều may ai tên chữ bê bò người đó thích ăn bò kho con gái mong bừng trang thế nào đe con tung ngoan ai tướng đi hai hàng người đó thích ăn nhà hàng ai vì bóng người đó rất thích đàn ông vì người ta mong gió ai cái mỏ hơi nhỏ mắt hơi tròn tròn nhìn người đò điêu nhó sentir